bài giám sát độ của trung tâm tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán VNDirect được diễn ra định kỳ vào 15 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần và tôi tên là Hà Giang và bạn là thành đối tượng hôm nay là bạn Phan Hoài Trung đến từ phòng research công ty cổ phần chứng khoán VNDirect và theo như định kỳ dựa theo ý kiến của khán giả cũng như dựa theo comment của khán giả chúng tôi sẽ chọn một mã phiếu để đưa ra những luận điểm tích cực và tiêu cực về mã cổ phiếu đấy với mục đích giúp khách hàng có cái nhìn toàn diện tích cực toàn diện hơn về mã cổ phiếu cũng như doanh nghiệp đấy và hôm, và hôm nay chúng tôi chọn doanh nghiệp công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô về mã chứng khoán là HDG đầu tiên về đầu tiên về tổng quan Hà Đô hiện tại thì Hà Đô đang đang hoạt động trên ba lĩnh vực chính bất động sản năng lượng và xây lắp trong đó bất động sản là mảng chính cái cái, cái tỷ trọng trong doanh thu và lợi nhuận chiếm hơn nửa tiếp sau là năng lượng và bất năng lượng và xây lắp và về cơ cấu cổ đông thì hiện tại uh, cổ đông trong nước vẫn chiếm hơn đang đang chiếm tỷ trọng đông trong nước vẫn chiếm hơn đang đang chiếm tỷ trọng nhiều hơn và chủ, hiện tại vị thuyền trưởng chào lái con, con thuyền của HDG là chủ tịch Nguyễn Trọng Thông vậy HDG có phải là doanh nghiệp thích hợp để đầu tư hay không chúng tôi sẽ đưa ra ba luận điểm tích cực và ba luận điểm tích tiêu cực về mã cổ phiếu này về ba đặc điểm tích cực thì có ba đặc điểm như sau thứ nhất tỷ suất sinh lời vượt trội so với ngành thứ hai là top 5 công ty năng yết có tổng công suất năng lượng tái tạo lớn nhất năm 2021 và cuối cùng là định giá hấp dẫn với luận điểm đầu tiên tỷ suất sinh lời vượt trội so với ngành vậy với luận điểm này thì bạn chưa bạn có được kiến gì không Ok, à, đầu tiên là em cũng à, xin à, chào các quý giáo sư thì về cũng là cô chị Giang trình bày ba luận điểm là tích cực về cổ phiếu thì đầu tiên về sinh lợi vượt trội so với ngành thì à, Aro hiện tại là mọi người có thể nhìn trên slide là cái rất ROE trong 3 năm tại đây từ năm 2018 năm 2020 và Aro là khá là ấn tượng là dao động khoảng 26 đến 31 à, phần trăm và cao hơn đáng kể so với trung bình ngành đây chúng ta tính là ngành bất động sản thì à, giải thích về lý do này chúng ta đã biết rằng là Aro là một nhà phát triển bất động sản có năng lực có, có kinh nghiệm cái mạng bất động sản doanh nghiệp đó là dự án Haro Đô Sentosa bắt đầu ghi nhận từ năm 2018 thì ờ, cái hiệu suất sinh lời của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể ờ, bởi vì do là cái dự án này thì đã được phát triển từ khá là lâu và nên doanh nghiệp có một cái nguồn vốn à, tức là cái ờ, giá vốn của sản phẩm khá là tốt bên cạnh cái việc phân phối sản phẩm à, với chất lượng cao và có giá thành tốt do vậy hiệu suất sinh lời của doanh nghiệp trong giai đoạn này được cải thiện ở mức cao bên cạnh đó thì một mảng kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp trong năm gần đây là thủy điện à, là mảng năng lượng thì uh, mảng này thì chúng ta biết rằng là có cái tỷ suất sinh lời khá tốt nên do vậy cũng đóng góp phần nào vào hiệu suất sinh lời cao của Hà Đô trong năm gần đây Ờ, thì trong phần này thì chị có một câu hỏi muốn hỏi chung đấy là mình nhìn cái tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của Hà Đô ấy, đang có sự chuyển dịch từ bất động sản sang năng lượng thì cái mảng năng lượng thì cái cấu trúc cái tài chính nó cũng sẽ khác với mảng bất động sản rồi thì với việc chuyển đổi từ bất động sản sang năng lượng như thế thì liệu Hà Đô có duy trì được cái tỷ suất sinh lời của mình như hiện nay hay không trong tương lai? Ừ, vâng thì em đã trình bày trên thì ờ, cái mảng ờ, năng lượng thì có thể sẽ có hiệu suất sinh lời mà nó còn thậm chí là ấn tượng hơn mà bất động sản của doanh nghiệp khi mà trong các năm tới thì doanh nghiệp cũng sẽ phát triển những phần còn lại của các dự án cũ cộng thêm các dự án mới thì khả năng là cái, cái hiệu suất sinh lời nó sẽ sẽ thấp hơn các cái dự án như của lớn thì sẽ em hy vọng là tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp sẽ ở mức cao trong dài hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng là mấy việc chuyển đổi từ bất động sản sang năng lượng thì có thể kỳ vọng cái tỷ xuất sinh lời của đô thậm chí là có thể cao hơn hiện nay nữa vậy thì chúng ta chuyển sang cái luận điểm thứ hai là Hà Đô có khả năng là top 5 công ty niêm yết có tổng công suất năng lượng tái tạo lớn nhất năm 2021 thì câu chuyện năng lượng tái tạo hiện nay thì là câu chuyện đã rất là hot trên nhiều báo đài thì với cái luận điểm này thì chung có ý kiến gì không? Vâng, thì ờ, đầu tiên thì trước khi sang mặt năng lượng của Hà Đô thì em điểm qua lại một chút là doanh nghiệp thì ờ, xưa nay là cái mảng co là bất động sản và bắt đầu với tỷ trọng của mảng năng lượng ngày càng lớn và đặc biệt từ ờ, năm 2020 và nhiều nhất là sẽ là kho 2021 thì tỷ trọng đóng góp của mảng này sẽ sẽ đóng cái tỷ trọng cao và đây sẽ là cái mảng mà đóng góp ờ, về cái tăng trưởng doanh thu lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp trong vòng hai năm cái em có ước tính cái công suất thiết kế của các cái công doanh nghiệp niêm yết trên đang niêm yết trên sàn ở chứng khoán Việt Nam thì Hà Đô sẽ lọt lọt vào top 5 công ty có cái công suất lớn nhất là khoảng 444 MW ở cuối năm nay à, với các cái dự án về thủy điện, à, điện gió và điện mặt trời thì hình ở dưới chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái công suất thiết kế của doanh nghiệp trong năm nay sẽ tăng lên khoảng khoảng 444 còn à, kế hoạch của doanh nghiệp thì là sẽ bổ sung thêm hơn 100 MW nữa vào các năm tiếp theo ở cái hình uh, góc bên tay trái ạ. Và chúng ta biết rằng là cái mảng năng lượng của Hà Đô thì uh, uh, được uh, bắt đầu từ cái thời điểm hai cái nhà máy thủy điện đầu tiên là nậm phông với gia hưng thì uh, tiếp theo đó là các cái dự án thủy điện mới thì có hiệu suất sinh là có cái tỷ suất đầu tư khá là tốt so với các doanh nghiệp trong ngành hình hình số 7 thì em đã có phân biệt đấy và cái trong trong khi đó thời gian xây dựng của các dự án này cũng khá là tốt so với các doanh nghiệp khác slide theo à, thì uh, bên cạnh đó thì một cái dự án mà đánh dấu uh, việc Hà Nội bắt đầu tham gia vào mảng uh, điện mặt trời đó chính dự án Hồng Phong 4 thì chúng ta thấy rằng là cái dự án này là đi vào uh, hoạt động từ tháng 6 uh, 2019 tức là trước cái thời điểm mà 30 tháng 6 được cái giá FIT 39,35 sen cao nhất thì uh, theo, theo số liệu là đến năm 2021 thì cái hiệu suất sinh à, cái cái sản lượng điện và cái sản lượng điện được huy động của dự án đều đang khá là tốt dao động ở mức khoảng 18 18 tỷ uh, doanh thu hàng uh, hàng tháng và đây là một hiệu suất khá là cao so với các các cái uh, nhà máy khác bên cạnh đó thì các cái nhà máy thủy điện của công ty cũng đang được huy động ở mức tốt trong năm 2020 uh, với cái hiệu suất uh, huy động khá là cao thì do năm ngoái thì chúng ta biết rằng cái lượng lượng lượng mưa khá là nhiều thì em hy vọng rằng năm nay hiện tượng La Nina tiếp tục xảy ra thì cũng thể hỗ trợ phần nào cái sản lượng điện này sẽ tiếp tục được duy trì và cuối cùng là cái ờ, công suất của doanh nghiệp cũng dự kiến là, doanh nghiệp đang nghiên cứu một vài các dự án tập trung về điện gió ờ, để mở rộng thêm cái port ờ, về portfolio về cái mảng năng lượng của công ty thì kế hoạch của công ty là sau trong 2023 sẽ nâng lên khoảng 700 MW năm 2025 thì sẽ nâng lên khoảng 1.000 MW thì cái này thì vẫn còn cái độ khả thi của của cái dự các cái dự án mới này thì theo em đánh giá rằng nó vẫn phụ thuộc nhiều vào cái cái ờ, giá feed mới mà đang hiện đang đã, đang được thương thảo à, đang đang được dự thảo và nó chưa được chốt đấy nên là cái cái này hay là cái tốc độ tăng trưởng về nhu cầu điện của Việt Nam cũng sẽ sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái, cái độ khả thi của các cái dự án sắp tới. Ờ, vậy thì chị có thể tổng kết là cái phần năng lượng tái tạo ấy, bởi vâng. vì Hà Đô đã kiểu triển khai những cái hoàn thành và đưa cái nhà máy đấy đi vào vận hành trước cái thời điểm mà giá fit nó vẫn còn cái thời gian hiệu lực khá cao đúng không chỉ chị như thế nhưng mà tuy nhiên thì cái tại vì xây dựng những cái nhà máy năng lượng đấy thì thì cái vốn nó cần rất là nhiều ấy thế vậy em đánh giá gì về cái cái vay vay ngân hàng của HVG trong việc về cái dự án như thế um, uh, thực tế thì các dự án năng lượng thì đều được uh, đa phần được tài trợ là vốn vay từ khoảng 70 đến 85 phần trăm thì Hà Đô như vậy và họ cũng phát triển ờ, và có cái khoản tỷ lệ nợ vay của các ngân hàng khá là lớn thì ờ, đây là áp lực tài chính của là cái, cái hiệu suất của các nhà máy năng lượng của Hà Đô khá là tốt thì em hy vọng rằng là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thanh toán cũng như là đảm bảo cái khoản sinh lời cuối cùng của công ty và một lợi điểm nữa của doanh nghiệp đó chính là cái việc ờ, cái lãi suất Ờ, lãi suất của các ngân hàng thì có xu hướng giảm trong ờ, khoảng một năm trở lại đây và điều này sẽ hỗ trợ cho cái phần chi phí tài chính cũng như cái phần uh, rồi, về hỗ trợ lãi vay cũng như cái vốn hóa vào cái tổng mức đầu tư của các uh, dự án năng lượng công ty thì trong tương lai mà cái lãi suất này tiếp tục duy trì thấp thì cũng sẽ hỗ trợ phần nào năng lực tài chính của công ty. À, vậy thì cái tình vĩ mô mà là cụ thể đây là cái tình lãi suất ấy có thể một phần nào đấy support cho support cho cái tình hình tài chính của Hà Nội trong thời gian này và có thể vâng. trong tương lai nữa. Vậy thì chúng ta chuyển sang luận điểm tiếp theo, đấy là luận điểm định giá hấp dẫn. Với định giá hấp dẫn như thế này thì chúng có nhận định như thế nào? Vâng thì uh, hiện tại chúng ta theo giá hôm nay thì Hà Đô khoảng 39 và cái định giá của của bên ờ, phân tích thì uh, chúng ta thấy hình các bạn cái mức định giá ấy, thì em nghĩ là đây là một dạng khá hấp dẫn uh, đặc biệt là cái mảng thị trường đóng góp cao nhất sẽ là các cái mảng điện ờ, uh, có các cái dự án mà như em nói rằng là năm nay doanh nghiệp có thể uh, nâng cao công suất lên khoảng gấp rưỡi và doanh thu có thể tăng gấp đôi xuống năm 2020 thì đây cũng sẽ là cái phần đóng góp chính của doanh nghiệp trong tương lai và em lưu ý rằng là các cái định giá này thì uh, bao dựa vào bất động sản thì bao gồm là đa phần là tự uh, từ cái dự án Chavila còn các dự án mà doanh nghiệp đã có trong ờ, đã đã sử dụng đất tuy nhiên vẫn chưa triển khai uh, thì ờ, vẫn đang ghi nhận theo giá trị book value thôi nên là nó có thể cái tiềm năng tăng giá của doanh nghiệp là đến từ cái việc mà các dự án này sẽ được triển khai trong thời gian tới và em nhận đánh giá rằng là cái mức giá hiện nay trong thị trường Hà Nội khá hấp dẫn vậy với mức giá hiện tại là sáng nay kết thúc phiên khoảng 39 và với cái định giá của Research khoảng 50 mới áp sang về khoảng 50 phần trăm và dựa trên giả định rằng là mình định giá với bất động sản thì mình chỉ tính vào những dự án mà đang được triển khai mà tập trung ở đây là dự án trang villa đấy với cả là phần thủy điện thì tính VCM 10 năm thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là Hà Đô có thể là một cổ phiếu hấp dẫn với các sao ở âm 50 phần trăm thì cũng khá là khá là ok so cho các nhà đầu tư vậy thì chúng ta đã đi qua ba cái đội điểm tích cực của Hà Đô và tôi xin phép điểm qua lại đội điểm tích cực đầu tiên đấy là tỷ xuất xung lượt nổi trội so với ngành. Điều điểm tích cực thứ hai đấy là, các năm công ty niêm yết có tổng công suất năng lượng tái tạo lớn nhất vào năm 2021 và một điểm tích cực cuối cùng đấy là định giá hấp dẫn. Và tôi xin phép chuyển sang phần ba điều điểm tiêu cực để không đầu tư vào cổ Đô ba đặc điểm như sau thứ nhất đấy là vướng mắc pháp lý dẫn đến gián đoạn tiến độ triển khai dự án của ngành bán các dự án bất động sản thứ hai là dự kiến lợi nhuận đi ngang với mức cổ tức không được hấp dẫn và cuối cùng là áp lực nợ vay lớn do nhu cầu huy động vốn để đầu tư vào các nhà máy dẫn đến hệ số làm lãi cao về cái luận điểm tiêu cực đầu tiên là vướng mắc pháp lý cái câu chuyện pháp lý này nó không phải là câu chuyện riêng của hà đô mà đấy là câu chuyện là vướng mắc của cả ngành bất động sản việt nam rồi đặc biệt trong khoảng thời gian vừa qua ấy, thì đặc biệt những thành phố lớn như kiểu hồ chí minh hà nội hàng loạt các dự án bất động sản đã bị giả soát lại từ chất pháp lý và nhiều doanh nghiệp bất động sản phải biết đúng có nghĩa là họ bị on board đến những dự án đấy nhưng mà vẫn chưa được triển khai và không biết khi nào mới có thể thu hồi vốn lại cho mình được Hà Đô thì nó nó nó cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn đấy đặc biệt là có hai dự án lớn dự án Hà Đô Minh Long và dự án Quy Lên cả hai dự án này đều hiện tại đều đang nằm ở thành phố Hồ Chí Minh về dự án Hà Đô Minh Long thì nằm ở Thủ Đức và theo thông tin chúng tôi biết được rằng là cái dự án Hà Đông Minh Long thì đang bị vướng mắc pháp lý ở phần là bởi vì quận Thủ Đức ý, thì nó mới được chuyển lên thành phố Thủ Đức từ đầu năm 2021 cho nên cái giấy tờ pháp lý nó sẽ còn mất một thời gian dài để process nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà hai dự án này sẽ không được triển khai ấy, mà trong khi đấy hai dự án này hoàn toàn có thể đã là lợi nhuận trước thuế cho mảng bất động sản của Hà Đô với dự án Hà Đô Minh Long khoảng 400 tỷ và Greenlane thì khoảng cũng khoảng 400 tỷ có nghĩa là hai dự án này nếu mà được triển khai thì có thể đem lại cho doanh nghiệp khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế vậy nếu mà nó không được triển khai và doanh nghiệp vẫn bị vướng mắc pháp lý ở hai dự án đấy thì cái mảng bất động sản của doanh nghiệp hoàn toàn có thể hít một cú rất là mạnh khi mà Sentosa và Chamila đã được bút hết lợi nhuận rồi thì mấy luận điểm này thì chúng tôi thấy rằng là Hà Đô vẫn đang khá là bị vướng mắc pháp lý phần này thì với cái tình hình pháp lý hiện nay thì Trung có cái update gì mới không? Ừ, vâng thì ờ, em cũng đồng ý với cái cái ý kiến này thì chúng ta đã biết rằng là các cái tiến độ pháp lý tại khu vực đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã chậm trong ờ, một hai năm trở lại đây thì ờ, nhưng mà em cũng kỳ vọng rằng cái các cái vướng mắc này cũng sẽ được giải giải quyết trong năm 2021 và theo em tìm hiểu à theo em được biết thì là hai dự án này của doanh nghiệp thì đều đã xin xong các thủ tục tức là có các bước quy hoạch đến một trên 500 rồi và đúng là như dự án Minh Long thì do Thủ Đức thì mới lên thành phố à mới lên quận à, mới lên thành phố nên là nó có cần phải một sự quy hoạch lại nên do vậy mất thêm thời gian và cập nhật hơn một chút là dự án Green lên thì doanh nghiệp có kế hoạch rằng là sẽ sẽ bắt đầu khởi công vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay 2021 còn Minh Long thì doanh nghiệp chưa chia sẻ à, thì à, có thể sẽ lâu hơn và như chị Giang đã nói rằng là, là cái việc hai dự án này không được triển khai cũng có thể ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp à, đặc biệt là mảng bất động sản tuy nhiên rằng là thì em nghĩ rằng là đặc, chúng ta nhìn thấy rằng cái dự án chủ yếu mà ghi nhận trong 3 năm trở lại đây của doanh nghiệp là cái dự án Tram Villa thì sẽ đảm bảo được cái nguồn thu của của mảng kinh doanh này sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều trong 2 năm 2021 đến 2023 ờ, trở lại đây à, gần đây thì uh, cái mảng kinh doanh doanh nghiệp thì uh, theo em là nếu mà có hai dự án này vào mà thì sẽ giúp cho cái tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp sẽ tốt hơn thôi còn lợi nhuận của doanh nghiệp uh, trong các năm tới thì uh, vẫn vẫn sẽ được doanh nghiệp điều điều điều tiết để ờ, ghi nhận rằng là mức tăng trưởng ở mức ổn ờ, Vậy thì theo cái update mới nhất thì chắc là update ở Đại học Cổ Đông ạ. Thì Đúng. cái dự án Winland thì thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng là cái mức thắt pháp lý của dự án này đã được gỡ bỏ phần nào. Còn cái Hà Đông Vĩnh Long thì có, có lẽ chúng ta vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa khi mà cái khi mà cái quận Thủ Đức và cái thành phố Thủ Đức có cái dưới từ kiểu tính chất pháp lý nó ok hơn thì dự án Halloween Long chúng ta có thể kỳ vọng rằng là có thể được triển khai hoặc là được thi công vào trong năm tiếp theo chúng ta chuyển sang luận điểm tiêu cực thứ hai là dự kiến kế hoạch lợi nhuận Việt Nam với mức tin tức không đủ hấp dẫn theo chia sẻ tại đại hội đồng mùa đông vừa rồi thì ban lãnh đạo của Hà Đô cũng đưa ra một cái mục kế hoạch kế, kế, kế hoạch kế hoạch kinh doanh 2021 cũng khá là kinh ngang và thậm chí không có nhiều tăng trưởng và nếu mà theo sự phỏng kế hoạch bên Research của công ty cổ phần chứng khoán VN thì hiện tại doanh thu và kể cả lợi nhuận của hạt Hà Đô cũng có khả năng sẽ đi ngang ít nhất là trong 2 đến 3 năm nữa vậy vậy nếu mà hiện tại thì cái catalyst cái key driver cho cái doanh thu lợi nhuận của Hà Đô trong những năm nay đến từ các dự án bất động sản như kiểu sa và chamila và ngoài ra thì nguồn năng lượng đặc biệt là thủy điện thì đã được hưởng lợi từ cái hiệu ứng La Nina vậy nếu trong tương lai khi mà Hà Đô giả dụ cho trường hợp xấu nhất là không triển khai được những dự án mới và bốc hết doanh thu lợi nhuận của hai dự án đang triển khai đến du lịch Chavela và Sentosa và hiện và cái mảng năng lượng thì sẽ không được hưởng lợi từ cái hiệu ứng La Nina này nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là thì doanh thu và lợi nhuận của Hà Đô có thể đi ngay trong một thời gian dài hoặc thậm chí là bị giảm và với mức cổ tức bằng tiền mặt hàng năm nằm khoảng 10 phần trăm có nghĩa lợi suất của tức đâu đấy khoảng 2 phần trăm thì nó không đủ hấp dẫn nếu mà so với lãi suất vay nằm khoảng 5 đến 6 phần trăm thì với với cái kế hoạch kinh doanh như thế này và cũng với cái cổ tức như thế này thì như chị cá nhân chị thì chị hoàn thấy rằng là Ok, còn uh, theo ý kiến của em thì em có đồng ý như vậy thôi nhưng mà theo về ờ, đúng là theo cái giác độ là nhà đầu tư kiểu theo kiểu giá uh, tăng trưởng thì Hà Đô có thể sẽ không đáp ứng được và em đính chính lại là cái trong AGM thì doanh nghiệp đặt cái kế hoạch kinh doanh ấy, lợi nhuận là đúng bằng năm ngoái luôn chứ không phải là <laughs> cao hơn một chút gì cả còn đây là cái bảng dự phóng của khối phân tích thôi thì là em sẽ kỳ vọng rằng nó sẽ tăng trưởng khoảng 9% và đúng là doanh nghiệp sẽ ờ, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ đi ngang trong 3 năm tới ờ, và cái động lực mà có thể ờ, cải thiện được điều này đó chính là cái dự án Chavila mà nó có thể bán được cái giá tốt hơn thì có thể doanh nghiệp sẽ ghi nhận được với cái lợi nhuận tốt hơn hiện tại thì em cập nhật rằng là Chavila có khoảng gần 400 căn 370 mấy căn và hiện tại nó đã mở bán được 174 căn trong hai đời đầu tiên và 164 căn đã, đã được ờ, đã đã tìm với chủ và trong các đợt, đợt mở bán còn lại nếu mà các cái cái mảng dự án này mà ờ, giá bán còn tăng thì có thể sẽ cải thiện được cái lợi nhuận của doanh nghiệp còn ờ, về hiện tượng uh, có ảnh hưởng gì đến các kinh doanh không thì chúng ta biết rằng là nếu mà trong các năm mưa nhiều thì thủy điện được ưu tiên huy động nhưng mà đi kèm với đó là cái giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh cũng cũng thấp nên do vậy là mà trong cái ngược lại những năm mà mưa ít thì có thể là cái mức giá bán này cao hơn mặc dù sản lượng thấp hơn thì thì gần như nó cũng sẽ bù trừ mặc dù là đúng là La Nina thì doanh nghiệp sẽ có lợi hơn đặc biệt là doanh nghiệp là có cái port về ờ, thủy điện khá lớn như Hà Đô đó thì ờ, còn em nghĩ rằng cái mảng điện thì vẫn sẽ là cái mảng mà ghi nhận các cái dòng tiền ổn định hơn thì hy vọng rằng là cái uh, lợi nhuận từ cái mảng kinh doanh này thì vẫn sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo một phần uh, uh, lợi nhuận tốt còn lại thì tăng trưởng tốt hơn có thể sẽ đến từ các cái dự án bất động sản như Cham Villa còn sau năm 2023 thì ờ, có thể lợi nhuận doanh nghiệp cũng sẽ tăng trưởng trở lại nếu uh, các dự án điện mới và các cái dự án uh, của như mình đã đề cập ở trên là Minh Long, Thủ Đức hay là thậm chí là HH Dịch Vọng uh, hay là những cái dự án mà doanh nghiệp bắt đầu M&A gom quỹ đất thì mới hy vọng là doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh với các khoản kinh doanh vậy thì trong tương lai thì chúng ta có thể ta thể kỳ vọng những dự án bất động sản có thể đem lại tăng trưởng về kết quả kinh doanh cho Hà Đô và những cái dự án năng lượng thì có thể đem đến một cái mức lợi nhuận khá là đồng đều kể là một cái mức định khá là bền vững cho kết quả kinh doanh của Hà Đô trong những trong khoảng thời gian tiếp theo vậy thì tôi sẽ chuyển đến cái luận điểm tiêu cực cuối cùng đấy là áp lực áp lực lượng vay lớn do nhu cầu huy động vốn để đầu tư vào các nhà máy dẫn đến hệ số nợ khá là cao như chúng ta đã biết thì Hà Nội hiện đang đầu tư rất là nhiều vào mảng năng lượng và mảng năng lượng tái tạo và về năng lượng tái tạo ấy, thì cần rất là nhiều vốn điều này dẫn đến việc là cần phải huy động số vốn rất là lớn hiện tại thì nợ vay của Hà Đô năm nay tỷ đến cuối năm 2020 đã đạt hơn 6.500 tỷ dẫn đến hiện số đòn bẩy là khoảng 1.7 lần khá là cao có nghĩa là vốn chủ uh, nếu mà tính kiểu độ nợ trên vốn chủ nó khoảng bốn chấm bảy lần đó nghĩa là một cái mức khá là cao chứ nếu mà nhìn nếu chúng ta nhìn cái sức khỏe tài chính của doanh nghiệp vậy thì bước sang năm 2021 thì Hà Đô sẽ phải trả gần 850 tỷ đồng vay ngắn hạn và gần 550 tỷ đồng chi phí lãi vay. Lỗ đấy nó nằm khoảng 17 tỷ dẫn đến áp lực duy trì dòng thu của Hà Đô để đáp ứng các nghĩa vụ và đảm bảo sức khỏe tài chính của công ty. Thì cái phần này thì như, như cái phần điểm tiêu tích cực ấy chúng ta vẫn nói đến là cái ROE e của doanh nghiệp khá là cao. Nhưng mà có thể hiểu một phần rằng là cái ROE cao e không phải là bởi vì doanh nghiệp sử dụng được vốn hiệu quả và đúng như doanh nghiệp vay nợ nhiều có tỷ lệ hoàn lại cao dẫn đến cái ROE cao vậy nếu mà so sánh cái chỉ số ROA thì chung và đánh giá như thế nào vâng thì ờ, có đồng ý như vậy cải thiện rất là nhiều một phần là do cái tỷ lệ đòn bẩy cao nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái ROA của Hà Đô vẫn đang ở mức khá trên 6% và đang được cải thiện trong qua các năm nên đánh giá rằng thì rất sinh lời về ờ, về cái mặt tài sản của công ty vẫn khá là tốt và tức là nếu mà không có nợ vay cao như bây giờ thì ờ, chắc là sinh lời nó vẫn vẫn ở mức tốt thôi vậy thì nghĩa nếu mà chúng ta nhìn tổng quan lại thì dù không có nợ vay thì cái hệ số sinh lời của, của Hà Đô vẫn khá là tích cực đúng không? Ok còn ờ, mình em bình luận một chút về ờ, cái tỷ lệ đòn bẩy thì uh, bên uh, bên em cũng có kỳ vọng rằng là cái tỷ lệ đòn bẩy của Hà Đô sẽ đạt đạt đỉnh trong cái năm 2021. 2021 và sau, đấy sẽ sau đó sẽ vâng sẽ giảm dần bởi vì là cái chúng ta biết rằng là doanh nghiệp cũng đang đầu à, trong năm nay sẽ năm cuối của cái ờ, các cái dự án mà sang năm tiếp theo thì gần như chúng ta có nói rằng là nếu mà nó là hiệu quả và bắt đầu cho lại dòng tiền thì gần như đến giai đoạn hai quả và kỳ vọng là cái tỷ nợ của doanh nghiệp sẽ được uh, thiện trong năm nay thì doanh nghiệp trong đại cổ đông cũng có đề cập đến cái việc mà sẽ bổ sung thêm khoảng khoảng 210 tỷ thôi về uh, ờ, có vay nợ trái phiếu còn lại thì uh, các kế hoạch về uh, cần đến vốn của doanh nghiệp như là bất động sản thì khoảng một năm trăm đến hai nghìn tỷ để để em những cái đất mới thì doanh nghiệp kỳ vọng rằng là sẽ cân đối các cái nguồn bất động sản của doanh nghiệp hiện có tức là bán từ sang ra và dành tiền cho các cái việc khác à, các các các cái việc về uh, mặt uh, tìm thêm đất mặt bất động sản tức là em cho là một điều rằng là cái uh, nhu cầu vốn của doanh nghiệp thì uh, như là đã đã qua cái thời điểm mà cần cần đến đốt đốt tiền nhiều nhất và sắp tới thì các năm tiếp theo thì cái giai đoạn như là tái khỏi vậy thì mấy năm tiếp theo thì áp lực vai trò nào luôn tôi định giảm đi vào năm nay là năm đạt điểm cao nhất của sẽ là bảy đúng không vâng vậy thì chúng tôi đã đi qua xong ba luận điểm tiêu cực về hà đô và tôi xin phép điểm lại thứ nhất là mất pháp lý thì thứ hai đấy là dự kiến kết quả kinh doanh đi ngang đến lợi suất cổ tức không hấp dẫn và cuối cùng là áp lực nợ vay lớn dẫn đến cái hệ số đòn bẩy cao vậy theo quan điểm cá nhân của trung ấy thì trung cảm giác thì trung có thể kết luận gì đối có thể cho vị nhà đầu tư cái kết luận gì về cổ phiếu hà đô không ừ, vâng thì uh, em có đề cập trên là về định giá của doanh nghiệp thì so với cái cái, cái tài sản với cả cái uh, tiền mà mình kỳ vọng trong tương lai thì bên em đánh giá rất là khá là thận trọng thì uh, hiện tại thì nó vẫn còn mức upside khá là tốt nên do vậy là em đánh giá rằng là nếu mà để về mặt đầu tư theo kiểu dài hạn thì Hà Nội khá là phù hợp còn uh, nếu mà các nhà đầu tư mà kỳ vọng cái trường phải tăng trưởng thì uh, Hà Nội có thể sẽ không không phải là một cổ phiếu hấp dẫn còn định giá doanh nghiệp thì hiện tại thì như em có đề cập là upside thì khá lớn thì uh, khá hấp dẫn với bản thân em về nếu mà muốn đầu tư một cách dài hạn Hà Nội thì hợp với những nhà đầu những nhà đầu tư về phân cách dài hạn hơn còn với những nhà đầu tư mà kỳ vọng một sự tăng trưởng ít nhất kiểu thì hai đến ba năm sau thì Hà Nội có thể là một cổ phiếu không phù hợp với những nhà đầu tư có cái có cái style như thế có cái test như thế và chúng tôi xin phép chuyển đến phần Q&A và nếu quý vị nhà đầu tư có câu hỏi nào liên quan đến doanh nghiệp liên quan đến HVG thì hãy để lại comment cho chúng tôi ở cái phần livestream trên trang công ty của chứng khoán VNREX hoặc trung tâm tư vấn đầu tư công ty của chứng khoán VNREX để chúng tôi có thể liệt kê câu hỏi chúng tôi có thể có lẽ câu hỏi và sau đấy giải đáp thắc mắc cho quý vị Gracias. Ờ, có một bạn là bị VBank có hỏi một câu là mã này cách mua giá bao nhiêu là hợp lý à, với câu hỏi này thì chúng có thể trả lời à, về công ty kỹ thuật thì em nghĩ rằng em không không phải sở trường của mình để phân tích à, để phân tích ở đây cho mọi người về quan điểm cá nhân của em thì thời điểm hiện tại cũng có thể là một điểm tốt tại vì doanh nghiệp cũng ờ, mức giá này cũng được khá là lâu và cái mức upside là kỳ vọng cho cổ phiếu khá tốt thì hy vọng rằng là thời hiện tại cũng, cũng đã là một thời điểm tốt còn ờ, nếu là tư canh mua với mức giá tốt hơn thì đương nhiên là ổn hơn nhưng mà về kỹ thuật thì em xin không được bình luận vâng à, và để quý vị là tiếp không có câu hỏi gì mà quý vị có có nhu cầu để chúng tôi có thể đưa ra những nhận định tích cực và tiêu cực về bạn của tiếp theo thì cũng một nhà đầu tư có thể comment vào dưới luôn ấy. Ờ, có một nhà đầu tư là Duy Phạm và câu hỏi là định giá của Hà Đô là 50.000 cổ phiếu Bây giờ là giá 38.000 vậy bao giờ thì mình sẽ được lãi như vậy? Ờ, vâng, em sẽ trả lời câu hỏi này thì là Ờ, cái định ờ, giá doanh nghiệp thì em có trình bày ở trên là theo các phương pháp khác nhau và mình sẽ tổng tính tổng các thành phần của, mỗi cái mảng của doanh nghiệp thì cái uh, ở mảng về năng lượng thì mình cũng đang kỳ vọng rằng là theo mô hình đi xét là mình theo mô hình định giá đi xét 10 năm và do vậy các dòng tiền uh, dòng tiền phải thu à, uh, phản uh, dòng thu về doanh nghiệp trong tương lai thì đều đã được đã được kỳ vọng uh, và em hy vọng rằng là à, nên do vậy rằng là em nghĩ rằng cái, cái thời điểm mà các cái dự án này khi đi vào cái vận hành và hoạt động, hoạt động chân chu và được huy động lớn hoạt động và được huy động mức tốt thì ờ, sẽ sẽ doanh nghiệp sẽ bắt đầu giá cổ doanh nghiệp sẽ bắt đầu phản ánh thôi còn uh, chia sẻ về tại sao mà em nghĩ rằng doanh nghiệp uh, tức là thị trường thì đang concern về Hà Đô bởi vì là Hà Đô thì có danh mục về năng lượng tái tạo khá là lớn trong khi đó thì chúng ta biết là báo đài gần đây thì hiện đã đề cập đến rất là nhiều trường hợp mà đang dự án điện mặt đặc biệt là điện mặt trời không được huy động đó thì đây cũng đang là một cái thông tin tiêu cực cho cổ phiếu của doanh nghiệp và cái này là nó do cái đặc thù ngành trong năm nay thì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ờ, giá cổ phiếu tại thời điểm ờ, hiện tại và hy vọng là trong tương lai mà cái vấn đề này cải thiện thì ờ, giá cổ phiếu cũng sẽ được được đánh giá lại còn uh, em bổ sung thêm một, một phần nữa là trong tương lai doanh nghiệp cũng à trong đại hội năm nay doanh đã xin ý kiến cổ đông về việc ờ, tái cấu trúc doanh nghiệp và thành lập mới một cái ờ, công ty về mặt năng lượng và giờ Hà Nội sẽ nắm khoảng trên 90% vốn và vốn điều lệ hiện tại khoảng 1.200 tỷ và làm chuyên mảng năng lượng của Hà Đô và cái dự án này thì em đánh giá là đây là một bước đi khá là tốt của doanh nghiệp để uh, trong tương lai mà giúp cho doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc huy động vốn tách bạch khỏi cái mảng bất động sản uh, truyền thống và sẽ giúp doanh nghiệp ờ, dễ dàng tiếp cận và ờ, tìm kiếm được các đối tác có năng lực tài chính tốt tham gia cùng mình để làm các dự án nữa thì cái mức cái kỳ vọng rằng là cái mức định ờ, giá doanh nghiệp sẽ được đánh giá lại nếu mà cái doanh nghiệp ở cái công ty con này được được liên kết trên sàn kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2023 nhưng mà quay trở lại rằng là đây là một cách khá là dài hơi nên là cũng kỳ vọng trong tương lai thì Ờ, nếu mà điều đó xảy ra thì cũng giúp cho Hà Đô được ờ, có mức định giá tốt hơn ừ. Vậy thì cái IPO thì công ty năng lượng đấy có thể là catalyst catalyst mình bật cho Hà Đô trong những năm tiếp theo đó tuy nhiên là kế hoạch rẻ hơn và hiện giờ vẫn chưa có một cái gì để quảng khá được clear nên nhà đầu tư vẫn nên kiểu chú trọng cái catalyst này vâng và nếu nhà các đầu tư không có câu hỏi gì nữa thì chúng tôi xin phép kết thúc chương trình của phiên 360 tuần này trước tiên à tiên thì tôi xin xin khoảng 30 giây để nhắc lại lịch phát sóng các chương trình của trung tâm tư vấn đầu tư như sau à, thì hiện tại trong tuần thì chúng tôi có một chương trình thứ nhất là bàn đầu tư trong chương trình này chúng tôi sẽ cập nhật tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các ngành tài sản với thời gian vào 15 giờ 30 thứ hai hàng tuần chương trình tiêu điểm đầu tư chúng tôi sẽ nhận định theo ngành theo hai quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và trong đó có stock trong ngành thời gian chúng tôi quay thì chương trình này là 3 hàng tuần 360 độ cổ phiếu đó là chương trình giống như hôm nay để phân tích một cổ phiếu với hai phiên diện tích cực và tiêu cực với thời gian quay là 15 giờ 30 của năm hàng tuần và chương trình mới nhất của chúng tôi là đối thoại với PM có nghĩa là chúng tôi sẽ mời các PM trên thị trường đến chia sẻ triết lý và chiến lược đầu tư với thời gian là 15 giờ 30 của sau hàng tuần ngoài ra thì có thể giúp có thể tiếp cận và cũng có thể trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư thì chúng ta đầu tư và đầu tư có thì là hai cộng đồng trên Facebook và Stockbook không hai chìa khóa đầu tư và cơ bản kỹ thuật vì đây là đầu tư kích sản không chỉ đánh vững mà phát tín hiệu trước thời cơ à, và xin mời quý vị nhà đầu tư theo dõi chương trình hôm nay đến là hết xin chào và hẹn gặp lại